À, xin chào 500 anh em à, đam mê về cái công nghệ cờ bạc à, Mình xin giới thiệu Mình tên là Tuân Hay gọi là Tuân Ma Cao. <coughs> Cách đây à, vài năm về trước thì mình có sản sinh ra những cái nhẫn Đó chính là nhẫn à, sóc nhạc Mang mặt đá và nhẫn cưới Đây là nhẫn cưới Đấy Còn Đây Mình xin giới thiệu Cách đây nhiều năm về trước Mình đã sản sinh ra nhẫn, nhẫn cưới Sóc nhạc đây vâng. rất nhiều nhẫn cưới nhẫn phát âm thanh đánh xua đi đĩa thì mình đã lâm trận rất nhiều và đánh những cái nhẫn này rất phổ thông và mình đã tung ra thị trường rất nhiều loại nhẫn ngày xưa thì có cả nhẫn bi nhưng mà về sau đánh nhẫn viên đá này đó rất nhiều nhẫn anh em nhé thao của anh em lựa chọn nhưng mà mình đã tung ra thị trường rất nhiều có rất nhiều anh em này đã sử dụng được cái dòng nhẫn sau nhạc này thì rất hiệu quả biết sử dụng nó rất hiệu quả và tiếp theo bên đó thì tôi đã đưa ra cái ve cặp tay ve cặp tay để đánh và đặc biệt hơn nữa tất cả những cái nhẫn này thì tôi đã tung vào thị trường rất nhiều và đang phổ biến nhưng ờ, điều đặc biệt hơn nữa thì nếu mà về một số anh em chơi va chạm hoặc có thể là lướt qua mạng thì có thể nhìn thấy những nhẫn này thì họ sẽ phát hiện ra nhưng sau đó thì tôi đưa ra một cái sản phẩm nhẫn đó chính là nhẫn hộp mặt đại bảng đây mặt có con đại bảng khắc in con đại bảng xung quanh Đấy. Sản phẩm này thì ừ, chắc chắn là ít nhà có và không có chỉ có mình tôi duy nhất bởi vì tôi là người sinh sản sinh cho nó mà Đó. sản phẩm mang tính chất là độc quyền à. rất kín khi anh em đeo vào tay rất kín này Đấy, anh em đeo vào tay rất kín đúng không rất kín chỉ có mặt dưới mặt dưới là giống cái này thôi giống như thế này nhưng mà lại chui lên trên này anh em giam tiền mở bát hoàn toàn là quân không kêu có thể đeo ở ngón áp út này cũng được anh em vừa ngón nào thì anh em đau đều ngón đấy và đây rất đẹp đúng không tôi đưa cho anh em xem mặt đại bàng này và được mạ vàng 24k chất lượng thì rất ok anh em nhé à, sản phẩm này chỉ cái duy nhất là mình có thôi đấy. mặt hộp đại bàng nhất nhẫn này là mang tính nhất nhất hộp nhẫn hộp và mặt đại bàng mặt tôi khắc nổi con đại bàng được mạ vàng 24k nhất nhân này đánh rất ok anh em nhé khi anh em út tay này thì người ta chỉ là nghĩ là một cái nhẫn nhẫn đeo thời trang bình thường thôi Đấy. tự tay tôi làm ra nhé tất cả những sản phẩm uh, trên uh, thủ công mỹ nghệ vàng bạc à, bởi vì tôi là uh, xuất xuất xứ là ở làng Kim Hoàn Đấy. đèo nó nào được đánh được bây giờ để tôi test sản phẩm nhẫn mới cho anh em xem để anh em biết cái chất lượng của nó nhé Rồi. đây tôi đeo một cái nhẫn mặt đại bàng bây giờ là sóc ờ, sóc ờ, xanh chín một cái này ok chưa sóc xanh chín này bây giờ là sóc tiếp xanh chín phát này à. đấy quân là ờ, sấp hai này nhá chúng ta chỉ việc à, kẹp nhẫn ở đây và sóc đấy vậy sóc như vậy anh em đánh chẵn này đây anh em đánh chăn ừ, đây là nhẫn xua đi đĩa hay gọi là nhẫn cầu anh em nhé anh em chỉ cần chạm nhẫn vào đĩa như này Đấy, anh em rung rung tay thôi quân nó đứng nhá anh em một số anh em đánh chắn này một số anh em vẫn không hiểu cứ điện thoại cho tôi hỏi anh ơi làm sao ờ, nhẫn nó báo rung cho mình nhỉ hay là nhẫn thế nọ thế kia cho mình à nhưng thực chất ra là quân vị bát đĩa hoàn toàn xanh chín quân vị bát đĩa xanh chín không có gì đâu và nhẫn không không thể báo rung cho anh em được nhẫn nó chỉ có tác dụng là phát âm thanh thôi này đấy phát âm thanh giống quân vị mình mình sóc đứng quân lại mình sóc phanh quân lại phanh phanh quân lại đấy chẵn này đó. đánh cầu chẵn thì được chẵn mà cầu lẻ được lẻ anh em nhé này. đánh cầu lẻ cho anh em xem này nhẫn này là rất hay anh em ạ quân vị bát đĩa hoàn toàn xanh chín đánh ra này lổ ra ấy, thì cũng bát đĩa không có gì này. quân vị không có gì này và đĩa không có gì bát đĩa của người ta quân vị của người ta thì người ta không thể nói được chỉ là do mình sóc cái mà kèm theo một chút nghệ thuật thôi thì cờ gian bạc lận chứ cái này cũng không có mang tính chất gì cả đấy này đánh lẻ em nhìn chưa kể cả là tứ từ đen để nguyên là tứ từ đen được đấy vẫn đánh tứ từ đen này anh em nhìn xem tứ từ đen còn nguyên đúng không à, để cho tứ từ trắng cũng được để đầu trên bè ba trắng test anh em xem này. đánh cầu chẵn được chẵn được cầu lẻ được lẻ anh em nhé xong thi thoảng anh em làm quả thôi cờ bạc không cần ăn nhiều đâu chờ những lúc người ta không để ý mình phang một quả hơn Đấy, đánh cầu lẻ được lẻ này nhà mình sản xuất ra rất nhiều nhẫn anh em nào có thì xin liên hệ và giá để được niêm yết anh em nhá à, đấy lẻ cầu lẻ ba trắng này tôi đánh em tiếng ba trắng nữa cho anh em xem này. Ừ. này bài trắng này anh em nhìn chưa rất chi là hiện đại và đẹp tôi thử cái khác cho anh em xem này đánh cho ngón tay áp út này à. này tiếng ba trắng cho anh em xem này đấy đánh ba trắng này anh em nhìn chưa ừ. đây để tứ trắng này quân đóm quân tre quân vina quân thăng long là được hết nhá anh em nhá Đấy, thử cái khác cho anh em xem từ trắng này Đấy. anh em à, đánh tứ từ từ trắng này tứ từ trắng anh em mở này chắn này Đấy, chính xác chưa để tiếng số 2 đánh đánh cầu số 2 này rất nhiều loại nhẫn và đánh ờ, ok đánh ở ngón nào cũng được anh em nhé không cứ anh em nhé này Đấy, đánh chặn này này đây anh em Đấy, đánh thêm quả chặn nữa này đó đánh chặn này này thành trận này về đĩa này đánh chặn ra chặn đánh lẻ ra lẻ nhá về đâu đánh đấy là chuẩn nhá anh em phải xem kỹ video của tôi nhá chứ anh em nhiều khi hỏi không hiểu hỏi đây đánh ở cầu chặn hoặc đánh cầu lẻ luôn anh em nhé ừ. cầu nào ở cầu đấy luôn này rất đẹp đúng không giam tiền vào bát không kêu này, này vào bát này mở bát anh em chỉ cần khép tay này vào thôi à, anh em úp này mở bát này giam tiền vào bát không kêu Đấy, anh em thấy chưa nhưng chỉ việc nhẫn chạm vào đĩa là phang ok à, nhẫn chạm vào đĩa này đấy đấy ok chưa đánh chặn này ừ. tiền vào bát không kêu đúng không rất hợp lý đúng không nhưng những loại nhẫn đá này nó cũng anh em mà không biết đánh là giam tiền mà bát nó kêu đó. <clears throat> nó có một cái điểm yếu là như thế điểm mạnh là như thế nên tôi đưa ra sau một thời gian đúc kết tôi đưa ra cái nhẫn hộp này nhẫn hộp đại bàng này hay gọi là nhẫn chuối đi đĩa sản phẩm mang tính chất độc quyền anh em nhé <clears throat> chắn này chỉ có một mình à, bên cơ sở chúng tôi là làm ra cái nhẫn này thôi nhé chưa đánh chẵn này đó anh em nhìn chưa đánh chẵn này đó vẫn đánh chẵn này cầu chẵn là chẵn cầu lẻ là lẻ anh em nhé bây giờ chúng ta để tiếng ba đen đi này giam tiền vào bát không kêu này đấy anh em thấy thế nào đánh ok không quân vị bát đĩa hoàn toàn xanh chín nhá tôi nhấn mạnh cho anh em biết đấy. đánh lẻ này đây tôi đánh lại cho anh em xem tiếng này <clears throat> mà là tôi sóc hơi quá tay quân nó bay anh em chỉ việc à, một chút kỹ thuật của tôi về tập luyện thì anh em ok đánh lẻ này đấy, nhìn chưa tôi sẽ chỉ chỉ anh em một chút kỹ thuật chạm đĩa vào đánh như nào cách cầm quân như nào thôi tôi là tuân hay gọi là tuân ba cao nhé đánh lẻ này ba đen <coughs> tôi đã chinh chiến được rất nhiều và đánh được uh, ờ, nhẫn này rất nhiều anh em uh, ờ, chuyển dốc quân vào trong lòng và sóc hành quân thôi nhẫn đã kêu đây đánh lẻ này đấy ba đen sóc cầu nào ra cầu đấy anh em nhé và bên cạnh đó thì bên ờ, chúng tôi có đầy đủ các anh em thợ thuyền đủ các lứa tuổi để đi giúp anh em gỡ lại những gì mình đã mất vâng để theo dõi video sau về cái vé kẹp tay ấy thì anh em xin vui lòng click vào chữ đăng ký màu đỏ bên phải màn hình để theo dõi cái video của chúng tôi vâng xin hân hạnh cảm ơn anh em đã chú ý video